bận phăng đến hàng ba nhìn ra nơi bờ sông giang lắng chim sâu thương làm bạc mái đầu từ khi lên xe hoa đi theo chồng về miền xứ xa ngô buồn còn có trố ngon nay đã tàn đi xa cánh xa mà nỗi nhớ dòng sông window. lỡ bước nên đành xa cách nhau với ai một mối duyên đầu ngờ đâu tiếp bước hoa hậu đắng cay gửi nửa mảnh tình phai đó không không mua tàn cùng rớt gian sắc cho xa xa mọi thứ ta người ơi nơi xa xăm có yêu lòng